What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một cái bàn phím cơ mới ra mắt à, Và nó cũng vừa mới cập bến ở trên shop Boss Gear Và đây là một trong những cái bàn phím cơ mà mình thấy có cái thiết kế khá là độc đáo Và cũng như là rất là ngon à, Bây giờ mình sẽ cùng à, mở hộp và review sơ qua cho anh em cái bàn phím này nhé đây là con X75 Singman đó nghe tên nó cũng khá là lạ đúng không cái hình bàn phím thì mình cũng thấy sơ sơ được ở phía trước rồi ok let's go đầu tiên về cái cách đóng hộp của nó thì mình thấy nó khá là đơn giản thôi không có gì đặc biệt à, chúng ta sẽ có một cái tấm tấm này tấm bìa luôn à, rất là dày dặn và nó sẽ có hướng dẫn sử dụng tuy nhiên thì nó lại à, bằng tiếng à, Trung Quốc các bạn ạ Đấy, không có in tiếng Việt luôn ở giữa thì chúng ta sẽ thấy chiếc bàn phím nằm ở đây đó, được bọc rất là cẩn thận ở phía dưới này thì chúng ta có thêm một cái tờ có một cuốn sổ luôn cuốn sổ hướng dẫn ở trong này chúng ta còn có một cái túi thơm và cái túi này nó tỏa ra một cái mùi hương khá là dễ chịu phía bên phải chúng ta còn có một cái hộp nhỏ cái hộp này chắc sẽ đựng à, dây cáp đây ở trong chúng ta sẽ có một cái key buller kim à, switch buller luôn một cái dây cáp khá là bình thường dây cáp tai si bằng nhựa thôi có đầu chống nhiễu à, cũng bình thường là không có gì hết rồi ok chúng ta sẽ mở cái bàn phím ra nhé bàn phím này thì lại được bọc ở trong một cái túi ni lông nữa Đó, rất là kỹ có thể là do cái à, cái thiết kế của bàn phím này thì chúng ta buộc phải bọc thêm một lớp ni lông để mà chống chảy xước chiếc bàn phím đấy đây cực kỳ đẹp luôn nó sẽ được tặng kèm thêm một cái tấm cover ở trong bàn phím thì chúng ta lại thấy có thêm một cái nữa đó là cái lớp ni lông để dán bọc xung quanh cái cây nó dán rất là kỹ luôn các bạn ạ bọc từ trên xuống dưới luôn có thể là để chống xước đấy cho nên là các bạn là mua về thì nếu như mà các bạn à, sử dụng cái loại bằng phím như này thì nó rất là dễ bị xước đó úi trời ơi luộc ra có cảm giác rất là phê các bạn wow siêu bóng bẩy luôn ok quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay em bàn phím x75 xin men thì như các bạn thấy thì nó sẽ là layout 85, layout 84 đấy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy là cái layout này có một cái đặc biệt là nó sẽ có một cái nút tắt rời ra, những hàng ép nó cũng tắt rời. Không như những cái kiểu 85 mà nó dồn hết tất cả vào. Tức là nó sẽ vẫn chừa ra những cái khoảng trống thế này. nó những khoảng trống tắt liền những cái cụm bàn phím ra thì uh, tùy cái này tùy gu thôi có người sẽ thích cái kiểu mẫu layout như thế này tại vì cái layout như thế này thì nó sẽ đỡ bị bấm nhầm hơn rất là nhiều so với những cái layout theo cái kiểu khít tịt luôn nhưng mà nó sẽ có một cái ờ, điểm yếu đó là nó sẽ to hơn và nó cũng sẽ cân nặng nó cũng sẽ nặng hơn về cái cảm nhận ban đầu khi mình cầm lên thì con bàn phím này rất là nặng mình cầm nó kiểu dạng cứng cáp và chắc nịch luôn đấy đây đồng thời là cái bộ keycap của nó nhìn rất là đẹp luôn keycap của nó sẽ là keycap theo kiểu trong suốt có in ký tự màu đen ở phía bên trên thì mình sẽ thử gỡ một cái keycap ra cho các bạn xem nhé à, nó sẽ là trong suốt như thế này cũng rất là dày nhé keycap cũng rất dày tuy nhiên thì nó không phải là trong suốt hoàn toàn mà nó sẽ làm theo cái kiểu bánh cát hơi kiểu mù sương mù một xíu nằm ở phía bên trong cái keycap và phía trên ký tự sẽ được in đây nó sẽ được in như kiểu như thế này mình không biết là nó có bền không tuy nhiên thì nhìn rất là đẹp cái kép nó cũng kiểu dạng hơi hơi đục đục một xíu ở phía bên trong ở ngoài thì là trong suốt hoàn toàn luôn như vậy thì giúp sẽ giúp cho cái led nó tản led tốt hơn đấy ok chúng ta sẽ đi sang cái mặt sau nhé về cái vỏ bên ngoài thì như các bạn thấy thì nó sẽ làm hoàn toàn bằng nhựa PC và trong suốt luôn liền một khối như thế này về phía đằng sau thì mình thấy một cái thiết kế rất là hay là nó sẽ làm theo cái kiểu là chống trơn luôn không có in bất kỳ cái thứ gì ở trên mặt sau này mà cái chữ của nó sẽ là từ cái tấm silicon lót ở phía trong cái bàn phím nhé đây cái chữ kboa này là thực ra là nó sẽ được lót ở phía bên trong á, do cái này là nó được in ở trên cái silicon luôn nó có một cái tấm silicon ở đáy rất là lớn chúng ta vẫn sẽ có một cái lẫy có hai nấc nâng hạ độ cao bàn phím khá là hay những cái tấm cao su chống chân trượt ở đây ở phía trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có cần gạt on hoặc là off bàn phím sẽ có chuyển sang à, Windows hoặc là Mac nó sẽ có hỗ trợ layout Mac luôn cũng rất ngon một cái cổng Type C để kết nối à, em này thì là phiên bản à, dùng dây chứ không phải là phiên bản không dây cho nên chúng ta sẽ chỉ có thể dùng một cổng Type C này thôi đó, như các bạn nhìn thấy thì cái lớp silicon của nó đổ cực kỳ là dày luôn đó, dày bao trọn hết toàn bộ cái đáy của bàn phím ừ, nếu được thì mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem hèn gì mình cầm cái con bàn phím này lên nó nặng chịch thì ra là nó đổ silicon kín hết cả đáy về cái tổng quan thiết kế thì mình cho rằng đây là một trong những con bàn phím có cái thiết kế độc đáo và đẹp nhất từ trước đến giờ mà mình đã từng trên tay nó có thiết kế trong suốt và là 84 rất phù hợp với ờ, những bạn nào mà thích kiểu nhỏ gọn tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là ờ, switch nhé cái switch của em này thì sẽ là màu trắng tuy nhiên thì nó không phải là dạng linear hay là tactile mà nó sẽ là dạng uh, clicky đây và cái tiếng clicky của con này thì nó không có bị à, lạo xạo lọc sọc nha các bạn nghe rất là trong gần giống như là những ờ, của những thằng cài bót đó. đó nếu như các bạn đã sử dụng cài bót thì các bạn sẽ biết là cái tiếng clicky của nó như thế nào rất là trong đó. và tiếng của nó cũng không có phải là dạng à, quá to ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có lót silicon luôn cái uh, foam của nó sẽ là silicon trên mặt PCB và ở phía dưới thì nó cũng sẽ có một cái à, gọi là sweet pad ở đây đó nó sẽ có một tấm uh, à, silicon để làm sweet pad với cái sweet pad này thì giúp cho cái tiếng của nó sẽ bị dội lên nhiều hơn và nó sẽ tiếng của nó sẽ nghe đan hơn và tất nhiên ở dưới à, đáy thì nó đã có lót silicon sẵn rồi con này thì có hot swap 5 chân và sẽ là mặt ngược nha các bạn đây có led ở phía trên như này Ok, ngoài ra thì ờ, như các bạn thấy là con này trong suốt cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được những cái gasket của em này. Đây, gasket bằng silicon. Nó nằm ở giữa PCB với lại cái ờ, plate. Đó, gasket bằng silicon. Tuy nhiên thì những cái con gasket bằng silicon thì mình đánh giá không được cao lắm tại vì thực ra nó hầu như không có độ nảy mà chắc nó chỉ có cái tác dụng đó là cho cái ờ, khi mình bấm thì có cảm giác là êm ái hơn một xíu thôi chứ còn ít rung hơn thôi chứ còn thực ra có độ nảy thì không có nhé rất là cứng luôn mình sờ vào thì nó cũng hầu như không có ấn mạnh vào thì nó không có nhún nhảy gì cả đấy cái start của em này thì mình à, thấy có ghi là start thì đã được cân chỉnh sẵn rồi và có lúc sẵn luôn khi mình mở ra thì thấy có lúc sơ qua và start thì cũng khá là đặc biệt mình nhìn nó màu trắng buốt như thế này và cái start này cũng được lúc rồi cho nên là các bạn không cần phải lúc lại nhé không cần phải làm lại đâu để mình thử xem thử là nó có cân chỉnh ok không đó như các bạn thấy thì mặc dù là click key nhưng cái tiếng của nó không hề có lọc sọc luôn snap rất là chuẩn kể cả nút space thì mình gõ cũng rất là ok luôn như vậy với cái step này thì mình nghĩ chắc cũng không cần phải mót lại gì nhiều đâu chúng ta có thể mua và xài stock ngay lập tức được luôn mà không cần phải ờ, quá cầu kỳ tức là không cần phải ờ, mất công cân chỉnh làm gì nữa ừ, như vậy thì ờ, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đó là led của em này với cái thiết kế kiểu trong suốt hoàn toàn đồng thời là switch cũng màu trắng thì chắc chắn led led của nó lên cũng rất là đẹp rồi đó, bây giờ mình thử cắm cho các bạn xem nhé đây, sau khi lên led thì các bạn thấy là mặc dù mình à, đèn ở trong phòng của mình đang còn rất sáng nhưng mà led của em này thì nó cũng không hề kiếm cạnh. Nếu như mà trong phòng của bạn đang chưa có đèn ngủ thì mình nghĩ đây là một trong những cái con đèn ngủ RGB chất lượng nhất từ trước đến giờ luôn. Có một cái đặc điểm khá là hay đó là mình à, mình cũng thấy hiếm khi gặp trên à, bất kỳ cái con sửa bàn phím cơ nào. Đó chính là cái đèn led ở cái phần space này. Với cái đèn led này chúng ta sẽ thấy nó sẽ có 3 bóng chứ không phải là chỉ có một bóng cho nên nhìn vào cái space nó đỡ bị lạc quẻ vì uh, những cái dòng mà có cái kép trong suốt như thế này á thì những cái ở phần hai bên này thì nó sẽ không có led đó chỉ tìm thấy một cái nút space thôi cho nên con này đã thêm hai cái led nữa nhìn nó đỡ lạc quẻ hơn cũng khá là hay về cái keycap thì là keycap của nó sẽ hơi đục đục ở phía bên trong sương mù á cho nên là nhìn led nó tỏa ra khá là đều và cái ký tự nó vẫn nhìn rõ một số cái con mà dùng bàn phím à, dùng ký keycap trong suốt á, thì nó sẽ không rõ ký tự khi mà cái led nó xuyên qua đây đó led cực kỳ sáng và đẹp luôn với các cái chế độ đèn led thì tất nhiên con này nó cũng sẽ có rất là nhiều chế độ đèn led cho các bạn đấy nó có cả phần mềm mà rồi à, chúng ta có thể có led nháy theo nhạc vân vân và mây mây led thì không phải bàn rồi đây mình không cần phải tắt đèn ở trong phòng luôn thì led nó cũng đủ à, chói lóa rồi nếu như mà chúng ta tắt hết điện đi thì chắc chắn là sẽ bị chói mắt cực kỳ luôn đó như vậy về cái phần led thì em này cũng là một trong những cái con bàn phím có cái led đỉnh nhất từ trước đến giờ luôn trừ ờ, nó chỉ thiếu mỗi cái đó là không có led viền thôi chứ nếu mà có thêm led viền nữa thì khỏi bàn cãi luôn ok chúng ta sẽ chuyển sang luôn cái phần đó là phần sao test nhé và em này chỉ sử dụng duy nhất một loại switch đó là switch màu trắng custom của nó và nó sẽ là dòng clicky rất tiếc thì con này lại không có dòng linear hay là dòng thắt thai đây là một cái điểm trừ à, khá là lớn tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ có hot swap 5 chân và với cái dòng hot swap này chúng ta có thể thay bất kỳ switch nào nếu mà chúng ta thích à, nếu mà được thì mình sẽ làm một cái video khi mà mình thay toàn bộ switch này sang switch linear và được lúp luôn nhé bây giờ mình sẽ test à, trên cái dòng à, clicky của nó trước rồi à, sau khi mình à, gõ thử bàn phím này thì các bạn thấy đó tiếng của nó nghe rất là sướng tai. Nếu như những cái bạn nào mà thích dòng clicky thì đây là một trong những cái sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Thì trước đến giờ thì mình thấy những cái dòng switch giá rẻ thì ít có những cái dòng switch nào mà tiếng clicky nó trong như thế này. À, ngoại trừ một thằng đó là thằng Kybox Y thôi. Những thằng Kybox thì nó làm quá đỉnh rồi. À, đây là cái con thứ hai mà mình thấy tiếng clicky nó làm cực kỳ trong, không có lạo xạo, lọc sọc như những thằng clicky khác và tuy là dòng clicky nhưng cái cảm giác gõ của nó khá là nhẹ nhàng đó và những cái step này nó cũng được cân chỉnh sẵn hết rồi cho nên khi mình gõ thì nó không có bị lọc sọc theo kiểu rất là khó chịu của những cái dòng clicky mà dành cho những cái bàn phím để tiền có một cái nữa là cái keycap của con này đó là chuẩn MDA đây đó cho nên tiếng của nó sẽ khá là vang đó keycap MDA thì cái cái độ cao của nó sẽ cao hơn một xíu so với OEM và cũng như là cái độ bầu tức là cái độ rộng của cái cáp của nó sẽ rộng nhiều hơn cho nó tiếng nó sẽ vang hơn khá là nhiều so với lại OEM hoặc là Cherry Ok vậy chúng ta sẽ tổng kết lại về em này nhé thì ờ, với cái tầm giá khoảng tầm 1 ờ, triệu thì mình nghĩ đây là một trong những cái bàn phím mà hướng tới những bạn nào thích một cái gì đó mới mẻ kiểu dạng trong suốt và led lũng cực kỳ đẹp đồng thời đó là một cái kiểu ờ, dòng clicky và được móc sẵn từ A tới Z luôn có lót silicon đầy đủ đó đây là một trong những cái con bàn phím mà mình nghĩ trong tầm giá một triệu thì rất khó có con nào mà có thể làm được như thế này à, tuy rằng một số con thì nó cũng sẽ có đầy đủ các chức năng à, nhưng về cái kiểu mà led lũng mượt mà đẹp như thế này thì rất là ít đồng thời cái layout của nó cũng khá là hay nữa layout này thì mình nghĩ là rất nhiều người cần Đấy, nếu như mà các bạn à, yêu thích một con bàn phím nhỏ gọn và có đèn led đẹp không muốn vọc vặt móc miết gì nhiều và đã được hỗ trợ lót từ A tới Z làm từ A tới Z rồi thì đây là một trong những cái lựa chọn mình nghĩ là đáng giá tiền nhất với tầm một triệu thì quá là ngon luôn Ok như vậy là mình đã review sơ qua em này rồi Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì hãy nhớ để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé Còn nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share ủng hộ kênh Boss Gear đấy Bye bye nó gõ thiệt